Quý cô bác tuổi kỷ dậu kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 trong tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành, lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình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 Mời quý cô bác cùng theo dõi. Tổng quan về tử vi tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969. Người sinh năm 1969, tuổi kỷ dậu, là tuổi con gà, thường gọi là báo hiệu chi kê, tức và gáy, mệnh đại trạch thổ, nghĩa là đất cồn bãi. Đất cồn bãi là dạng địa tầng mới, kiến tạo nhờ các yếu tố khác nhau mà hình thành, nên nó thiếu tính ổn định. Người tuổi kỷ dậu, mệnh đại trạch thổ, tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử làm việc, họ cơ chế linh hoạt tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến tuổi kỳ dậu dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không vững vàng. Nhờ linh động nên những người tuổi kỳ dậu thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao. Trong thời kỳ biến động, đại trạch thổ là dạng vật chất hình thành do tự nhiên, nên tuổi kỷ dậu, yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc. Những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa điềm tĩnh, thuộc tính thổ, kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp bảo thủ, nên tuổi kỷ dậu thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về ủng hộ, là dạng đất đai tự nhiên, cũng như bản tính vốn có. Những người tuổi kỷ dậu mệnh đại trạch thổ thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Tuổi kỷ dậu rất tin vào số mệnh vì chịu quy luật biến thiên của địa chất nên thành công hay thất bại của họ là do bối cảnh thiên thời địa lợi, ảnh hưởng tác động nhiều. Đại trạch thổ có một nỗi buồn trải dài theo thời gian vì những biến động bãi bể, nương dâu, tác động mạnh, dù nhân tình thế thái vạn vật đổi thay. Người tuổi kỷ dậu, mệnh đại trạch thổ, có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Với nét đặc trưng tính cách của thiên mệnh đại trạch thổ là người vốn thông minh, tài giỏi và biết vận dụng mọi cơ hội xung quanh để nâng cao cuộc sống. Người tuổi kỷ dậu không ngại đối mặt với thử thách, sóng gió, họ luôn hiểu rằng mọi khó khăn đều dạy cho mình những bài học đáng quý. Người tuổi kỷ dậu từng rất thành công trong nhiều lĩnh vực, nhưng vì thời thế nên đôi lúc họ phải lâm vào cảnh khốn đốn. Trong thời gian tới đây, cuộc sống của tuổi kỷ dậu sẽ có tính chuyển biến bất ngờ, đặc biệt từ tháng 4 âm lịch trở đi, tuổi kỷ dậu cần cẩn trọng quan sát xung quanh để nắm bắt cơ hội tốt. Từ giai đoạn này trở đi tuổi kỷ dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, cứ phát huy hết khả năng của mình, tuổi kỷ dậu sẽ gặt hái được nhiều thành quả ngoài mong đợi. Người tuổi kỷ dậu luôn mang trong mình khao khát làm giàu, thì năm 2023 có khả năng sẽ được toại nguyện. Cụ thể, từ vi chi tiết từng phương diện của người tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969, trong tháng tư âm lịch. Tử vi tuổi kỷ dậu, tháng tư âm lịch, về mặt sự nghiệp. Tháng 4 âm lịch là tháng đinh tỵ. Người tuổi kỷ dậu có công danh, sự nghiệp, công việc, có nhiều sự thăng tiến, có thể thăng chức hoặc gặp may mắn trong công việc, bản thân có thể mạnh dạn đầu tư làm ăn. Xem tử vi tháng mới, vận trình sự nghiệp của người tuổi này đang tiến triển khá tốt, bản mệnh được quý nhân tam hợp che chở và nâng đỡ, hứa hẹn có nhiều điểm sáng mới, rất đáng mong đợi. Các thần này hỗ trợ những chú gà khá tốt trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao nơi công sở. Bạn vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại có cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp nhiệt tình, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Có thể nói, tháng này thấy rõ dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của người tuổi này. Bằng nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm chút hài hòa về vận thế, bản mệnh đang gặt hái những thành quả hết sức xứng đáng. Đây cũng là một tháng thuận lợi để người tuổi này mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, dự định lớn lao đã ấp ủ từ lâu. Đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, cố hết khả năng, rồi bạn sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào bằng chính đôi bàn tay của mình. Lại thêm sự xuất hiện của thiên ấn, công việc tiến triển tốt theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ hợp tác thành công, ký kết không ít hợp đồng béo bở, đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty và cả bản thân. Theo phong thủy phi tinh tháng, sao lục bạch, chủ chức vụ bay vào cung chính nam, tại đây tuổi kỳ dậu, nên chú ý, bố trí đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ. Nếu có thể, hãy bổ sung thêm cây xanh, tiểu cảnh hay hòn non bộ để có thể tăng cường cát khí, giúp công việc thêm hanh thông, suôn sẻ. Ngoài ra, để thúc vận quý nhân, tạo đà thăng tiến cho bản thân, bạn có thể sử dụng một số linh khí như voi phong thủy, quả cầu phong thủy bằng vàng và đặt tại phương vị này trong ngôi nhà hay bàn làm việc cũng mang đến hiệu quả rất may mắn. Tử vi tuổi kỷ dậu, tháng tư âm lịch, về mặt tài lộc. Tuổi kỷ dậu thuộc ngũ hành kim, gặp tháng thổ, thuộc hệ tương sinh, trong khi có tam thần trợ lực mà tài lộc dễ phát, dễ giàu. Nếu bản thân đầu tư làm ăn đúng ngành nghề, phương vị, quý nhân và kết hợp với tứ quý nhân của mệnh, thì nhiều người sẽ phát tài, bội thu về tài lộc trong tháng này. Căn cứ vào tử vi tháng tư âm lịch của người tuổi kỷ dậu, cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng trên đà khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán tự do, trong tháng đều gặt hái kết quả như ý. Bản mệnh đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, có khả năng đề nghị tăng lương, hay mức thưởng, hoa hồng của bạn sẽ được cấp trên chấp thuận. Hơn nữa bản mệnh khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao, đây chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong tháng, hồn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn hợp lý khi các khí từ cục diện tam hợp đang lan tràn. Nếu đang có sẵn nguồn vốn dùng rỉnh, bản mệnh có thể thử sức. Có điều, bản mệnh làm gì cũng cần bình tĩnh và thận trọng bởi bạch hổ hung tinh có thể mang đến điểm xui xẻo, phá tài bất cứ lúc nào. Tháng này bản mệnh tuổi kỷ dậu đừng ngại di chuyển hoặc nhận những nghiệp vụ khó, bởi bạn càng tháo vát, nhạy bén, nhiệt tình bao nhiêu, càng tạo được thêm những ấn tượng tốt với người khác, khiến lãnh đạo đánh giá cao và tạo điều kiện cho bản mệnh gia tăng các nguồn thu cho mình. Tuy nhiên, dù có ham kiếm tiền đến đâu, bạn vẫn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám, đừng bất chấp pháp luật mà làm liều, kèo vi phạm pháp luật, vướng họa lao ngục, chỉ cần lưu ý trong đầu tư, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Tử vi tuổi kỷ dậu, tháng tư âm lịch, về tình duyên, gia đạo. Bước sang tháng đinh tỵ, về phương diện tình cảm gia đạo của tuổi kỷ dậu, nhìn chung được tốt đẹp, các tinh thiên diêu dẫn đường chỉ lối, nhân duyên khác giới vượng hơn, hứa hẹn nhiều tiến triển nhanh chóng. Đặc biệt, trong tháng có tam hợp trợ vận, còn cho thấy nữ mệnh được dự đoán sẽ có đào hoa tốt hơn so với nam mệnh. Bản mệnh có thể dễ dàng thu hút được ánh nhìn của người khác giới với những đặc điểm nổi bật cả về ngoại hình và tính cách của mình. Để có được tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực và chủ động nhiều hơn và lưu ý không nên có suy nghĩ đứng núi này, trông núi nọ hay vội vã quá mức nhé. Đối với người lập gia đình cũng có khoảng thời gian hài hòa về mặt tình cảm, những khúc mắc trong chuyện tình cảm của hai người cũng được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, Người tuổi kỷ dậu cũng cần phải chú ý khoảng cách với người khác giới, bởi tháng này cô bác có thể sẽ có nhiều mối liên hệ, xã giao khó từ chối. Nếu là liên quan tới công việc, thì tốt nhất nên giữ đúng nguyên tắc và phân biệt rạch ròi từ đầu để tránh gây hiểu nhầm. Tử vi tuổi kỷ dậu, tháng tư âm lịch, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng tư âm lịch năm 2023. Về mặt sức khỏe, tháng này tuổi kỷ dậu, cần chú ý ăn uống khoa học sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào đáng lo ngại. Ngoài ra công việc bận rộn cũng sẽ khiến cho bản mệnh rơi vào tình trạng lao lực, bôn ba, vất vả. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách hóa giải tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu. Đối với những người lao động chân tay hoặc lái xe đường dài, tốt nhất bạn không nên làm việc khi cơ thể đang mệt mỏi để tránh những tổn thương, tai nạn đáng tiếc nhé. Hãy coi sức khỏe của mình là trên hết chớ nên cố quá, kẻo thiệt thân. Bản mệnh cũng cần chú ý bổ sung dưỡng chất cho cơ thể bằng con đường dinh dưỡng, bữa ăn lành mạnh hàng ngày để nâng cao sức đề kháng, cải thiện giấc ngủ và sức khỏe. Rèn luyện thể dục thể thao đều đặn cũng là cách nâng cao sức khỏe hiệu quả. Nếu có thời gian, cô bác nên hít thở không khí trong lành nhiều hơn, tìm các cách thích hợp để thư giãn, tránh khiến đầu óc căng thẳng. Sau đây là tử vi từng tuần của tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 7 âm lịch. Tuần này là một tuần khá thuận lợi với người tuổi kỷ dậu, nên con đường phát triển sự nghiệp tăng tiến. Thiên ấn và chính quan cho thấy bạn hoàn thành tốt công việc nhờ vào kinh nghiệm và khả năng ứng biến của mình, nhờ thế mà bạn nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh. Thành tích tốt tất nhiên sẽ giúp bạn có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương, ắt chạm tay vào cơ hội được thưởng nóng, thậm chí thăng chức tăng lương. Trong khi đó, việc mở rộng thị trường thuận lợi cũng sẽ giúp người làm kinh tế thu tiền về nặng tay. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, Tiểu Hao khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có trường mực, cho dù túi tiền của bạn có đang dùng dình đi chăng nữa, cũng hạn chế mua bán chạy theo số đông, hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình. Phương diện tình cảm Nhìn chung cũng ổn định, dù vợ chồng bạn đều làm việc vất vả, nên ít có thời gian dành cho nhau. May mắn là cả hai đều ý thức rất rõ nhiệm vụ của mình với gia đình, nên đôi bên luôn cố gắng hết sức để thông cảm và giúp đỡ nhau. Quý nhân, tuổi mão, tuổi tuất. Tiểu nhân, tuổi dậu, tuổi thìn. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu đỏ. Con số may mắn, số 72 và số 99. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 tới ngày 15 âm lịch. Chuyện kiếm tiền của người tuổi kỷ dậu diễn ra khá thuận lợi trong khoảng thời gian này, bản mệnh được quý nhân chỉ cho những hướng phát triển chính xác, nên chẳng cần quá vất vả, mà tiền vẫn đổ ầm ầm về túi, nhiều người còn có cơ hội phát tài, dựa vào sự may mắn của mình. Tuy nhiên, đại hao là hung tinh xuất hiện cho thấy, dù túi tiền dư giả, nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều về những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu, đã tiêu sạch bấy nhiêu, tốt nhất hãy tìm ra cách đầu tư thông minh. Sự nghiệp của bản mệnh gặp phải khúc mắc vào thời điểm cuối tuần, có thể bạn đang quá thờ ơ và làm biếng, nên mới không kịp thời phát hiện ra lỗi lầm của mình. Hãy nhanh chóng chấn chỉnh bản thân để không phạm phải sai lầm tương tự trong tương lai. Quý nhân, tuổi mão, tuổi tuất. Tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi thìn. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. Con số may mắn là số 27, số 48 và số 63. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 tới ngày 22 âm lịch. Thời gian này, dù có gặt hái được thành công lớn đến mức nào, người tuổi kỷ dậu cũng chớ nên huynh hoang khoe mẽ, kẻo rắc rối sẽ đổ ập xuống đầu lúc nào không hay. Người làm quyền cao chức trọng cần tránh nghe theo lời bùi tai của cấp dưới, kẻo xa vào bẫy, đưa ra những quyết định sai lầm. Phương diện tài chính có sự phát triển khá đáng mừng. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng, tăng lương. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế, đi trước đối thủ một bước nên đồng tiền đổ vào túi cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn. Sao tử vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Bản mệnh hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn thấy được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để vươn lên. Chuyện tình cảm, cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Đặc biệt là người độc thân, dễ nhận được lời bày tỏ từng người mà bạn đã thầm mến từ lâu, hai người dành tình cảm chân thành cho nhau. Lại có nhiều điểm chung, nên phát triển quan hệ nhanh chóng. Quý nhân, tuổi hợi, tuổi tỵ. Tiểu nhân, tuổi mão, tuổi tý. Màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. Con số may mắn, số 83 và số 11. Tử vi tuần 4,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 người này sẽ giúp bạn vượt qua được những khó khăn và tránh được thiệt hại trong cuộc sống. Vậy nên tuổi kỷ dậu, phải biết trân trọng những người tuổi tỵ bên cạnh, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đối phương, bạn có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ từ họ. Người tuổi thìn Cộng sự, đồng nghiệp tuổi thìn cũng là quý nhân mà tuổi kỷ dậu không nên bỏ qua. Cả hai có sự ăn ý về nhiều mặt, đặc biệt đều biết cách lắng nghe, nên gặp chuyện gì cũng có thể đồng tâm hiệp lực để vượt qua. Người tuổi thìn có thể giúp người tuổi kỷ dậu giải quyết được nhiều vấn đề khúc mắc trong công việc, hướng dẫn bạn học hỏi thêm kiến thức để bạn điều chỉnh trạng thái làm việc tốt nhất. Nhìn chung người tuổi thìn có thể mang đến cho tuổi kỷ dậu sự trợ giúp rất nhiều về mặt sự nghiệp. Người tuổi sửu Người tuổi kỷ dậu và người tuổi sửu có thể trở thành đối tác tốt trong sự nghiệp vì mối quan hệ của cả hai được xây dựng trên sự tin tưởng, chân thành, có thể dựa vào nhau nên rất hợp nhau trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh. Ngoài ra tuổi kỷ dậu có đầu óc linh hoạt, kết hợp với sự chắc chắn của tuổi sửu, cả hai rất thích hợp để cùng nhau khởi nghiệp. Người tuổi sửu có thể mang lại nhiều của cải cho người tuổi dậu và họ là chỗ dựa vững chắc cho nhau. Cẩm nang vượng vận cho tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969, trong tháng 4 âm lịch 2023. Người tuổi kỷ dậu nên làm gì? Mạnh dạn đầu tư làm ăn, nhưng cần thấu hiểu bản thân,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 của những người khác, nhưng lại vô cùng quan tâm đến cảm xúc và cuộc sống của những người xung quanh, bởi thế mà họ luôn gặp được nhiều quý nhân trợ giúp trong cuộc đời. Những người sinh vào ngày âm lịch này, trời sinh đã được hưởng nhiều phúc khí, khi còn trẻ đem lại may mắn cho bố mẹ. Kết hôn lại vượng phu, ích tử, đàn ông được ở cạnh người phụ nữ này thì giống như hổ mọc thêm cánh. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến, tiền tài tăng không ngừng nghỉ ở nửa sau của cuộc đời. Những người sinh vào tháng âm lịch này sẽ có cuộc đời êm ấm hạnh phúc, thậm chí phần phúc của họ còn được truyền lại đến con cháu ba đời sau. Người tuổi kỷ dậu sinh tháng năm âm lịch. Người sinh vào tháng năm âm lịch thường được hưởng nhiều phúc khí trời ban, từ nhỏ đến lớn, con đường trải đầy hoa hồng, bất kể làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi hơn so với những người cùng trang lứa. Không chỉ thế, trong cuộc đời họ cũng gặp được rất nhiều những mối lương duyên tốt đẹp và bền vững. Khi quyết định kết hôn, người đàn ông ở bên đời họ chính là những người mà họ yêu thương và người đó cũng hết mực trung thủy với họ. Chỉ cần nhà có người sinh, vào ngày mùng năm âm lịch thì gia đình chẳng bao giờ phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Không chỉ thế, họ còn có thể tự tạo dựng cho mình sự nghiệp. Càng trưởng thành, càng đạt được nhiều thành công, tích lũy được nhiều của cải, phúc lành và để lại được cho con cháu nhiều đời sau. Người tuổi kỷ dậu, sinh tháng 10 âm lịch. Những người sinh vào tháng 10 âm lịch đặc biệt là phụ nữ là những người đem lại cho gia đình sự vẻ vang tự hào ngay nhỏ những người này có thể đem lại cho gia đình cha mẹ họ hàng xung quanh cảm thấy tự hào và hãnh diện vì những thành tích mà họ đạt được đa số những người này sinh ra đã là một đứa trẻ thông minh sáng dạ là một ngôi sao của cả dòng họ lớn lên không chỉ nổi bật ở vẻ bề ngoài mà họ còn là người có tài có trí lại có cả đức mặc dù không sinh ra trong một gia đình quý tộc